một tiếng có sải sữa mặt là bôi vì tiếng sửa mặt ờ, đeo đi cứ là tiếng tim phiêu lò nóng của mọi người tao đọc cái này tao cái tiếng phiêu lò nào có nguyên cục nào vậy có mày chứ Hello mọi người và chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên Và ngày hôm nay Tiên đã quay trở lại với một video mới trong phòng tắm Thì theo mọi người đã thấy thì đã lâu lắm Chắc cũng phải rất là lâu rồi Tiên không làm một cái full skincare routine của Tiên nhưng mà ờ, nếu mà làm một cái skincare routine bình thường quá thì Tiên thấy rất là bình thường cho nên hôm nay Tiên sẽ làm một video mà bạn của Tiên sẽ chọn cho Tiên những cái sản phẩm mà Tiên skincare ngày hôm nay Hai người bạn đó cũng không ngoại khác đó là D'Angel, Shane và Nguyên và Tiên sẽ bất ngờ gọi hai người bạn của Tiên mà không nói là Tiên quay phim để xem mọi người phản ứng như thế nào để cho mọi người xấu cỡ nào hình như là bây giờ nguyên đang coi phim còn sen như mới tắm xong cho nên tiên sẽ surprise call tiên gọi thử xem là uh, mọi người sẽ phản ứng ờ, như thế nào nha ok bây giờ thì tiên đầu tiên tiên sẽ gọi sen trước khoan và skin care thì tiên sẽ uh, cột cái tóc lên trước đã cài băng đô đàng hoàng để lát nữa gọi hù cho nó dễ nhìn nhìn giống như mình đang skin care thì cho tụi nó không biết mình làm cái gì ok chuẩn bị skincare là đẹp rồi đó mọi người rồi ok đầu tiên thì tiên sẽ gọi cho Shane trước nha mọi người let's see Shane không biết cái liên Trời ơi, thì làm cái gì quấn cái đầu vậy? Mày my nó gọi quấn nhỏ Làm gì vậy? Mày nói chuyện với tao không mà còn gì filter? Đây này ờ tao đang quay đó nha ừ, đang quay phim <laughs> tao đang bị khó hại đó bây giờ hôm nay tôi sẽ làm cái challenge mày và nguyên sẽ chọn make up cho tao không sao mày đẹp rồi mày yên tâm đi nó quay với sen mệt mọi người bây giờ thì ờ, sẽ uh, lựa những cái sản phẩm ngày hôm nay cho tao skincare rồi đầu tiên sẽ là makeup remover cái này là cái của cleansing balm của clinic còn cái này là cleansing water của clinic có có cô kèo bé lấy cô kèo luôn liên này balm với lại cleansing water đâu balm balm ok bây giờ tiên sẽ remove makeup luôn nha mọi người rồi mọi người sẽ ngồi nghe Sen kể chuyện và cuộc đời của Sen oh my god cái interview quá vậy hello Sen hi Tiên oh my god cảm ơn bạn đã mời mình lên chương trình ở đây Dạo này gần đây Sen làm gì Sen? Trời ơi, dạo gần đây Sen dậy rất là sớm Mọi người nha Ngày nào cũng là 8 giờ mấy dậy đó Wow à, Mình, mình skin care nè mọi người Rồi mình skin chống nắng nè mọi người nha Là mình xem phim Mmm Wow, nó phải khác mọi ngày chứ Rồi tiếp theo, chọn sự rất mạnh nào này là của Corsair X, cái này là của Touch à? Dạ, sửa rất mạnh. Ờ, sửa rất mạnh. Tatcha Tatcha, Tatcha là nhãn nào giờ Sen? Ở đâu có bán vậy? Chị sử dụng máy rửa mặt của Foreo nha Rồi sao? Nói đi Ủa Tiên có xài sữa mặt Labo bây giờ Tiên sữa mặt Ờ, đeo đi cơ Xài sữa mặt Guardian <laughs> Ủa Sen có dùng máy rửa mặt của Foreo không? Có, dạ, bé, nhưng mà xài tốt à nói chung là bây giờ tao xài Foreo mấy đôi mặt tao quen rồi Dạ, cái Foreo luôn á, tại vì nó nó xài đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp luôn á, với lại nó nó sang tốt á Ủa, skin care chưa? nhưng mà skin care phải có người nên nên tôi sẽ mua quá chưa thì tao mới tên đi Wow, có mua, có mua quá vậy? Trời tao đang tính nói luôn á cái bước tiếp theo là một cái bước mà ta sẽ update cho mày đây là một cái bước rất là mới tao đang tính làm đó là một cái bước nâng cơ mặt Ê, tao mới thấy cái máy của con bé tao định mua Ừ à. Sai đã mọi người, cái máy ngày hôm nay mà Tiên sử dụng nó chính là cái máy này của Forio Đây là cái máy Beamin nha mọi người, siêu mới luôn Có hai cái tay này dễ thương không? Ê, giống con gấu hả? Ừ Đúng rồi, Beamin á Mua như bé Cái này hình như là 300 hay sao á Để mua thử ừ, nhưng mà nói chung là for thì tài khỏi nói rồi đó bây giờ đầu tiên thì ta sẽ apply cái serum này vô ờ sẽ sẽ skincare chung với tiên luôn nha mọi người lát các bước cuối cùng thì tiên sẽ gọi cho nguyên sau bây giờ tiên sẽ với sen sẽ skincare chung với nhau mọi người thấy không tiên có động cầm đúng không sen cũng biết mà cái mặt tiên rất là bự cho nên là cái máy này á, nó giúp cho cái cầm mình á, nó vi line hơn cũng như là nâng cái cơ mặt để cho mình không có bị chảy xệ em tiên thấy rất là ok luôn là tiên tìm filler đậm quá mọi người tao đậm thôi liền tao thấy tiên cái filler nào có quyến cục nào vậy có phải chứ nói chung là cái serum này nó cấp ẩm rất là tốt luôn mọi người mà trước khi sử dụng cái máy này thì đương nhiên là sẽ cần có serum để máy nó chạy tốt hơn thì tiên sẽ bôi serum lên hết sau đó thì tiên sẽ chạy máy nha yeah. chạy máy này thì phải connect giống y chang Furio cho em thì bây giờ mình chỉ cần đưa vô cái máy đưa vô cái mặt á là nó tự động rung luôn thì không không đưa vô mặt không rung hả không nè giờ nó rung nè u đã lắm rồi em Nói chung là em này là sự kết hợp của ba cái công nghệ rất là xịn sò là công nghệ dòng điện vi, dòng microcurrent nè, hai là công nghệ chống điện anti-shock system. Ừ. oh my god, nó rung rung nó sang đảo à Nói chung là cái system này là độc quyền của forio luôn Với lại ba là T-Sonic T-Sonic thì nhiều người nhiều người biết rồi đúng không? Tặng đi hai cái nước nhựa bờ nãy Tán Tao nghĩ là cái này á, mày giống như cái kiểu mà mà mày biết mà đi spa nó hay kéo mấy cái này không? Mấy, mấy cái máy đi đường cơ Đúng rồi, mấy cái máy động cơ Nó giúp cho lưu thông máu nữa đã má rồi kích thích mới cái biểu bì da rồi kích thích collagen làm chậm à, mấy cái quá trình lão hóa nữa nói chung là thường thường chỉ có mấy cái ba xịn sò chuyên nghiệp mới có thôi nhưng mà thường thường nó đi mấy cái máy này tao tao đi spa tao hay sợ nó biết sao nó bị giật á giật giật á b nó còn có cái cảm biến mà chống sốc điện độc quyền nữa anti shock system á mình không có bị giật á chứ không bỏ vô gì giật gì nè <laughs> cho nên là mọi người cứ hết sức là yên tâm mà sử dụng còn về T-Sonic thì nó sẽ giãn cơ mặt cho mọi người nâng cơ nói chung là lần đầu mà sử dụng cái máy này thì mọi người có thể để, nấc một thôi nhưng mà sử dụng quen rồi có thể đổ qua nấc hai để cho nó mạnh hơn một chút à, mọi người thấy sau khi tiên sử dụng thì da tiên có vẻ căng bóng hơn cũng như là nó sẽ có v line hơn một chút tại vì thường thường tiên không có mặt tiên không có v line lắm cho nên là sử dụng cái này sau 2 tuần thì thấy cái cơ mặt nó tốt hơn rất là nhiều rất là ok luôn mọi người cái gì một phần hai lòng ai là một phần hai này hả đúng ghét cái gì một phần hai gì một phần hai lông tay lông ừ đúng rồi đúng lông tay lông lông tay là cái gì sẽ lông tay lông à mình nói lông thì tao nói lông tay tao biết lông tay là cái gì um, apply serum rồi thì bây giờ tiên thường thường á là tiên tiên sẽ massage như thế này cho nó apply vô để nó thấm thấu vô xong rồi tiên sẽ tới full bước skincare routine của tiên thì bây giờ sẽ chọn cho tiên một cái serum day shade đây, hai cái này Lancome hay là YSL? YSL oh okay. Yeah, Pure Shot đó mọi người Đây là một cái dòng Night Reboot Serum rất là nổi Coi như là nổi nhất của YSL luôn Và mọi người hãy đón chờ những cái um, những cái sắp tới của mình và YSL nha <sighs> Ok, bây giờ Tiên sẽ gọi cho Nguyên nha mọi người nha Trên sẽ add Nguyên vô Nguyên đâu? Hello hello mấy cái đứa điên này tiếp theo thì tiên sẽ sử dụng cái kem mắt này của AHC tại vì tiên chỉ có một cái kem mắt này thôi cho nên là sẽ không hỏi nguyên sau đứa này sẽ hỏi nguyên sau rồi tiếp đó là bước dạ đợi xíu ừ. quay xong coi liền má ơi đang đợi nè má Tiếp theo là Tiên sẽ hỏi Nguyên hai sản phẩm này Một cái là B5, một cái là Clinic Ok, Nguyên chọn Nguyên chọn B5 nha mọi người Oh my god, bé Ủa là sao? Không má, hồi trước Hồi trước là không có giờ, không có dậy cái giờ mà còn nắng Nó không có chống nắng được <laughs> Thịt khoáng có hai cái này Nguyên chọn một cái của Evian với một cái của Chanel ở đâu rồi đâu xin em mày sẽ đưa tiền người ta đưa mày câu nguyên chọn cái này ok wow âm đơn Mẹ đã xong xin kêu đầu tiên của Tiên Bây giờ Tiên sẽ phỏng vấn Nguyên một vài câu nha mọi người Hồi nãy có phỏng vấn Sen rồi Tại vì hôm nay sẽ là uh, Sunday Cái gì đó Tiên? Nãy mày nói gì đó Tiên? Sunday Night Live Sunday Night Live của Tiên Lê Featuring The Angels thì uh, ờ, chào nguyên giờ này nguyên uh, như thế nào nguyên What the hell? có đôi lời muốn nói với các bạn không các bạn tưởng mình có bầu không cũng thể giải thích về cái vấn đề đó không ạ à? mọi người ơi hẹn gặp lại mọi người trong những video vlog tiếp theo của tụi mình để tụi mình sắp được gặp nhau rồi yeah. ủa rồi mình nói về chuyện gặp nhau đi ha mọi người ha hình như là mình hẹn gặp nhau ngày mấy à? ừ, ngày tám không mình hẹn trước đó là ngày mấy à nhưng mà có người buồn kèo không ạ nhưng mà có người buồn kèo không ạ ờ rồi ờ, tại sao tại sao không được gặp vậy tại sao không được gặp mày À, tội giống xã với hồi ba tháng rồi bé Đó ờ, nha mọi người Xe nhau rồi Đó, ờ, nó đâu có quan trọng bạn bè mọi người Cái này ông xã ông xã lắm Vậy đã hết video ngày hôm nay Cảm ơn rất là nhiều đến với Sen và Nguyên đã cho join Một cái talk show nhỏ nhỏ um, và những cái lời khuyên của Suy mọi người đừng nghe nha tại vì tin nghĩ là nó cũng hơi sợ nên là cảm ơn mọi người rất là nhiều rồi chào đi bye bye, bye, bye.